Là cô gái hay mộng mơ Người đã khiến tôi thẫn thờ Cho ngày qua tôi thân cho tôi nhung nhớ bao nhiêu muốn nói với em Bao điều rằng tôi đã thương em nhiều Chẳng giống mấy cô người mẫu Chẳng son phân tô sáng màu chỉ cao một mét năm hai nhưng sao đáng yêu dịu dàng đôi môi thắm duyên nụ cười thôi thì là duyên nếu người thuận thì tôi sao đưa chuyện mẹ cha xin đường đến vợ chồng thương em để lâu thêm âu sầu này nói ra cho hết đau đầu rồi ta sẽ thật hạnh phúc cùng nhau sống chung mái nhà cho nhau chén nướng chén cơm cho nhau chú xuyên chuông tình nụ cười tươi nở trên môi còn lo lắng chỉ người hơn vì em đã có tôi rồi em chỉ cần sống yên vui thế giới có tôi lo rồi ta bên nhau mãi không xa rời thôi thì là duyên nếu người thuận thì tôi sang cưa chuyện mẹ cha xin đường đến cho hết đau đầu cho hết cho hết đau đầu baby nghe này Em là cô gái mộng mơ Xinh đẹp duyên dáng để cho anh ngẩn ngơ Bao nhiêu năm giờ vì vương mối tình tơ Đêm ôm nơi nào thao thức với cho em vần thơ Vì anh nhắc đưa em mất rồi mà em vẫn vô tư vậy thôi vẫn không muốn chung đôi Chẳng để ý đến tôi để sau ba năm chờ đợi anh đến sau vẫn đơn côi Nói với anh chỉ một lời Rằng sẽ bên anh đến trọn đời Trước giờ anh vẫn quen với cô đơn Hơn mấy ngày anh sẽ yêu thương em nhiều hơn Anh chẳng cần biết người trước kia bên em là ai